Bão số 2 Sinlaku có kịch bản khó lường đổ bộ vào nhiều nơi. Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hoàn lưu bão số 2 Sinlaku đang bao phủ hầu khắp khu vực Bắc Biển Đông, vùng mây phía Tây và bão đang gây mưa cho khu vực Bắc Trung Bộ với trọng tâm mưa ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Để biết thông tin chi tiết hơn về kịch bản diễn biến số 2 Sinlaku, Báo Lao động đã có cuộc trao đổi trực tiếp với ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Lúc 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam hải đảo Trung Quốc, cách bờ biển các tỉnh Thái Bình, Nghệ An khoảng 450 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần vị trí tâm bão, mạnh cấp 8, giật cấp 10, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 130 km tính từ tâm bão. Hoàn lưu của nó đang bao phủ hầu khắp khu vực Bắc Biển Đông. Vùng mây phía Tây của bão đang gây mưa cho khu vực Bắc Trung Bộ và trọng tâm mưa ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 13 giờ ngày 2 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 105,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km vào các tỉnh Bắc Trung Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp Đến 13 giờ ngày mùng 3 tháng 8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 103,9 độ Kinh Đông trên khu vực biên giới Việt-Lào. Theo số liệu chúng tôi thu thập được thì hiện nay ngoài cơn bão số 2 đang hướng về nước ta thì ở khu vực phía đông bắc Philippines đang tồn tại thêm một áp thấp nhiệt đới nữa. Chính sự tồn tại của áp thấp nhiệt đới này sẽ tác động trực tiếp đến cường độ và hướng di chuyển của cơn bão số 2 đến gần Việt Nam. Áp thấp nhiệt đới phía Philippines sẽ ngăn cản không cho áp thấp cao cận nhiệt đới tiếp cận với bão ở gần Việt Nam. Khi không có sự suy yếu dẫn đường của áp cao cận nhiệt đới, cơn bão Việt, gần Việt Nam sẽ di chuyển chủ yếu theo nội lực. Do đó, bão di chuyển lúc nhanh lúc chậm và có khả năng thay đổi theo cường độ do sự tồn tại trên vùng biển nóng khiến cho diễn biến về cường độ và đường đi của nó rất khó lường. Thông tin về cơn bão số 2 Sinlaku đến đây là kết thúc. Để cập nhật những thông tin tiếp theo về cơn bão số 2, bấm đăng ký kênh để theo dõi. Trân trọng cảm ơn.